Santo, Santo. mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên cố ly dục sống thánh đạo khéo chân chính thiện hành lời phật gotama chứng đạt được quả nào cư ngụ trên địa cầu hoặc cư không chú xứ đã huân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính thành lễ pháp đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lành này được sống chân hạnh phúc phàm chúng thiên nhân nào tư mục trên địa cầu mọi thứ bốn phương chẳng thể nào lay động ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng từ tại bất động trước tám pháp thế gian chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàn thấy rõ lý tứ đế mà đức triển pháp vương có trí tuệ thập tâm đã kéo